rồi chào các bạn ha hiện tại mình đang đi ờ, ngoài đường đó, mình gặp một con cú mèo nè đó. nè mú này không biết con này con nhỏ hay con lớn các bạn thấy nó đây ờ, là đường công trình đang làm các bạn đó mình đang đi tới à, thấy nó nè đây là đường cây cầu các bạn nó đi nó đang chặn đường mình nè cái nồi con các bạn này cái nồi con nha mới ra cái lông cánh à. rất là cái nồi con nha Còn em cứu mẹ con rất to luôn á cho anh Cảnh cho các bạn xem nha đây là một con cú mèo con nha các bạn rất là to luôn á vài đầu các bạn đây ok để mình lắc nó cho các bạn xem chuyện của mèo con nha mắt rất đỏ luôn á con này sang mang liêm rất hay nói chung mình à, bắt nó mình ghi wheel cho các bạn xem thôi con này nó bị rớt xuống con này nó mới ra lông các bạn con non nó mỏng

nói chung là review con của mẹ con cho bạn xem thôi thì mình thấy nó tên lộ nha đó, nó đang nằm tên lộ nó cũng mấy là để cho nó ăn ờ, chơi để sống các bạn thôi mình xin phép dừng video đây ha hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha bye bye các bạn